Chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Chúa đệ nhị Nguyệt Hồ hay chúa bói Nguyệt Hồ. Gọi chúa Nguyệt Hồ là Chúa đệ nhị Nguyệt Hồ bởi chúa là chúa thứ hai trong tam vị chúa mường. Ngoài ra, chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Nguyệt Nga công chúa. Đền thờ chúa Nguyệt Hồ Ngự tại xã Hương Vĩ huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang. Đền thờ chúa còn có tên là Tứ Linh Hồ Nguyệt. Sự tích chúa Nguyệt Hồ Về sự tích chúa Nguyệt Hồ không được đồng nhất trong các tài liệu. Có tài liệu cho rằng chúa Nguyệt Hồ là con nuôi vua Hùng. Có tài liệu cho rằng bà Giang Thế từ thời Lê Trung Hưng dưới đây là trích dẫn tóm tắt một số tài liệu. Tài liệu thứ nhất, bà Trống Nguyệt Hồ sinh tại đất Bắc Giang, chú có ba chị em gái. Trống Nguyệt Hồ là em út, chị cả là bà Lê Hoa, là một nữ tướng tháp tại Hữu Lũng khi bà tham gia trận đánh ở đó. Chị thứ hai là bà Như Hoa, cả hai người chị của Trống Nguyệt Hồ đều được dân gian thờ phụng. Trống Nguyệt Hồ khi 14 tuổi, bà được Quỷ Cốc Tiên Sinh nhận làm con nuôi và truyền cho bà các thuật chiêm tinh, bói toán và đặt tên hiệu cho bà là Nguyệt Hồ. Sau khi học được phép, bà dành đời mình làm phúc cho dân, danh tiếng của bà Lan đến tai vua, vua bèn truyền chỉ, đưa bà về kinh. Mỗi lần ra trận, nhà vua thường đến nhờ bà cho quẻ xem lành giữ. Quy Cốc Tiên Sinh là người Tàu, nên căm giận đã đem chôn sống bà làm thần giữ của và lập miếu thời cho bà. Sau khi mất bà vẫn hiền linh giúp người. Với tài liệu này lý giải chố Nguyệt Hồ được gọi là chố bói Nguyệt Hồ. Tài liệu thứ hai Vào đời vua Hùng Duệ Vương, quân thục tràn sang xâm chiếm nước ta. Vua Hùng đỡ hại chiếu tìm người tài giò khắp nước. Bây giờ tại vùng Bò, Yên thế, có hai ông họ Cao và họ Quý gia ứng tuyển và được nhà vua phê duyệt, hai ông đã tuyển mộ quân sĩ và luyện quân chờ giặc. Khi giao chiến, do thế giặc quá mạnh đành rút lui chờ thời. Sau một thời gian, hai ông kéo quân trở lại, bị đánh bất ngờ, quân thục thua to. Sau khi thắng trận, nhà vua đã phong hai ông là Thượng Đẳng Phúc Thần và cho lập đền thờ nơi danh tướng đã đánh trận. Chúa Nguyệt Hồ chính là con gái của vị tướng họ Cao và được các triều Nguyễn Phong là Nguyệt Nga phu nhân. Sự tích này về chú Nguyệt Hồ được gắn với tên Nguyệt Nga công chúa. Tại sao chú Nguyệt Hồ còn được gọi là chú đệ nhị Nguyệt Hồ? Chú Nguyệt Hồ là một trong ba tam vị chúa mường, dưới đây là vài nét về tam vị chúa mường. 1. Chú đệ nhất Tây Thiên Chú đệ nhất Tây Thiên có từ thời vua Hùng Vương và có công tuyển quân giúp vua Hùng đánh giặc. Chú đệ nhất Tây Thiên là người ban lộc bói toán. Chú đệ nhất Tây Thiên không có đền thờ chính và được phối thờ trên đền Hùng, được phối thờ bên cạnh quốc mộ Tây Thiên. 2. Số đệ nhị Nguyệt Hồ như đã nêu ở trên. 3. Số đệ tam Lâm Thao. Bà là con gái của vua Hùng, bà là người quản quân lương cho quân đội của vua Hùng, ngoài ra bà còn giỏi chữa bệnh bằng thuốc nam. Đền thờ của bà tại đền Lâm Thao, Việt Trì, tục truyền nơi đây từng là kho lương của bà. Trong tam vị chúa Mường thì chúa Nguyệt Hồ là ba chúa danh tiếng hơn cả và hay về ngự đồng. Có phải chúa Nguyệt Hồ là chúa bói duy nhất không? Chúa bói theo được thờ theo tín ngưỡng tứ phụ thì chúa Nguyệt Hồ không phải là duy nhất Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là chố Nguyệt Hồ và chố Cà Phê. Chố Cà Phê là bà chố bón người nùng, đền thờ chố Cà Phê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô bé Nguyệt Hồ Có lẽ đến với đền Nguyệt Hồ, chúng ta cũng nên nhắc đến cô bé Nguyệt Hồ. Cô bé Nguyệt Hồ là cô bé bản đền. Cô bé Nguyệt Hồ được thờ trong cung lầu cô. Lầu cô nơi đây thờ cô bé Nguyệt Hồ và cô Chín, cô Bơ, tương truyền cô bé Nguyệt Hồ rất linh thiêng. Các cung thờ trong đền Nguyệt Hồ Đền bài chúa Nguyệt Hồ có lịch sử từ lâu đời, Xưa ngôi đền có một cung đặt tượng thờ Nguyệt Nga công chúa và bài trí tượng thờ theo đạo thờ mẫu. Qua thời gian ngôi đền đã được nhân dân địa phương và các nhà hào tâm công đức tu sửa tôn tạo nhiều lần thêm phần khang trang tố hào. Quần thể di tích hiện nay gồm các hạng mục công trình, công đền, khu sân đền, hồ nguyệt, khu đền chính gồm tòa đại bái và hậu cung, kiến trúc theo lối cổ truyền thống. Trong hậu cung đặt tượng bài chúa bản đền, chúa Nguyệt Hồ, tức Nguyệt Nga công chúa và bài trí tượng thờ theo đạo thờ mẫu gồm hàng thánh mẫu tới hàng quan, hàng chầu, ông hoàng, các cô, cầu và Đức Thánh Trần. Chúa Nguyệt Hồ có nằm trong hệ thống tứ phủ hay không? Chúa Nguyệt Hồ cũng như tam vị chúa mường không nằm trong hệ thống tứ phủ